anh em đã xem nhận định của hai trận của u ờ, hai trận ngoại hạng Anh rồi thì anh em cũng biết nếu mà anh em muốn chơi nhiều kèo hơn nữa thì anh em cứ liên lạc qua cái Zalo của mình là 0937 072613 hoặc là Telegram kèo bóng hai lúa của mình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 đã à, ăn 3 trận liền ăn 3 trận liền trận đầu tiên thì Nhật Bản ăn Trung Quốc với cái tỷ số là 2-1 trận thứ hai thì Nhật Bản ăn Kiji kích tăng với cái tỷ số là 3-0 trận thứ ba thì Nhật Bản ăn ờ, Ả Rập Xê Út với cái tỷ số là 2-1 thì anh em thấy cái phong độ của thằng Nhật Bản trong cái vòng bảng này rất là tốt nha còn trong khi đó anh em cũng thấy Jordan Jordan trong cái vòng bảng thì Jordan đã thắng chỉ thắng được đúng một trận trước uh, Taji kích tăng và để hòa trước Oman thì để thua trước Hàn Quốc thì cái phong độ của thằng uh, Jordan này không tốt cho mấy nha anh em Còn trong phong độ của thằng Nhật Bản thì được gọi là ứng cử viên vô địch ờ, U20 năm nay Nó với Hàn Quốc với Iran thì được ba đội này sẽ được, được gọi là ứng cử viên vô địch nha anh em Thì mình ờ, nhận định hơi sớm nên chưa có một cái đội hình dự kiến nào cho tất cả anh em và chưa có một cái lịch sử nào đối đầu của hai này tại hai này chưa có gặp nhau trong cái lịch sử đối đầu lần nào hết thì mình sẽ tiến vào cái thằng tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận này là thì trong trận này nhà cái đưa ra với cái mã kèo là Nhật Bản chấp với cái mã kèo 1,25 và tài xỉu là 2.5 thì tại sao nhà cái lại đánh giá cao thằng Nhật Bản trong cái trận này mà đưa tài xỉu lại thấp tại vì cái trận này nếu mà nhà cái đang đánh giá là chỉ có một mình thằng Nhật Bản ghi bàn thôi nha anh em chỉ có một mình thằng Nhật Bản là ghi được bàn còn thằng bên phía Jordan thì rất là yếu trong cái trận này để Jordan không thể ghi bàn thì cái trận này anh em cứ vào một cái mã kèo trên chấp 1,25 Nhật Bản chấp 1,25 cho mình và anh em vào một thêm một cái mã kèo trên hiệp 1 chấp 0.5 cho mình luôn nha thì anh em chủ yếu nằm hai cái mã kèo này mạnh tay cho mình còn kèo gốc kèo gốc thì anh em cứ đổ xô về anh em hết nằm hết cái mã tài 9.5 cho mình nha tới khi mà đội hình có đội hình ra sân chính thức và có cái tỷ lệ kèo kèo gốc chính thức thì mình sẽ cho tất cả anh em cái mã kèo gốc thì anh em thấy trong những cái trận U20 châu Á này trận nào cũng ít nhất là từ 13 14 quả gốc thì bởi vậy mình khuyên tất cả anh em nên đăng ký trang để anh em có thể chơi được những mã kèo gốc này nó sẽ dễ ăn hơn những cái mã kèo chính mà anh em đang chơi rất nhiều luôn nha thì cái trận này anh em cứ nằm hai cái mã kèo trên trên full trận và trên hiệp 1 cho mình luôn nha thì kèo góc mình sẽ cập nhật trong cái lúc mà có cái đội hình ra sân và có cái tỷ lệ kèo mình sẽ cập nhật cho tất cả anh em sớm nhất luôn nha thì đó là phần nhận định của mình về cái trận U20 ờ, Nhật Bản và U20 ờ, Jordan nha anh em thì đây là vòng tứ kết rồi sẽ là vòng loại trực tiếp sẽ là hình như quà quà là vô lăng lưu luôn anh em trận này hình như quà là vô lăng lưu luôn chứ không có hiệp phụ nha